Música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 làn sương trắng nhẹ tỏa ngỡ thương mùa xuân đến ta gửi lời yêu ngọt ngào cho vòng tay bao lời hẹn tâm ngọt ngào tiếng suối dọc sách chim hót vang ngắm hoa ban nở trắng lưng đồi điệu xòe hoa chờ tình nhớ ai đường tây bắc quanh quanh